cúng táo quân thế nào cho đúng. Tục đưa ông táo về trời, mặc dù là phong tục truyền thống nhưng nó vẫn tồn tại song hành với Phật giáo. Trên thực tế, người Phật tử tuy quy y tam bảo nhưng vẫn không bỏ những tục lệ thờ cúng của cha ông. Để cúng táo quân cho đúng thì trước hết bạn cần biết về nguồn gốc táo quân cũng như là lễ Phật cúng táo quân trong bài văn cúng táo quân. một Sự tích táo quân theo truyền thuyết thì có người tên là Trọng Cao, có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu, mà không con nên sinh ra buồn phiền hay cãi cọ nhau. Một hôm Trọng Cao giận quá nên đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi, sau đó gặp bằng lòng làm vợ của Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, chàng nghĩ lại thấy mình có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều hết nên Trọng Cao đành phải ăn xin. Khi Trọng Cao đến nhà ăn xin Thị Nhi thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi giúp Trọng Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã chót lấy Phạm Lan làm chồng. Phạm Lan trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì khó giải thích nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lan đi về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy cho bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị thiêu chết. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo. Phạm Lan gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, nên nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ. Ngọc Hoàng trên cao cảm động trước mối chân tình của ba người, hai ông và một bà, và cũng cảm thương cái chết trong đống lửa của họ. Ngài cho phép họ được ở bên nhau mãi mãi, bèn cho ba người hóa thành ba chiếc kiềng ba chân ở nơi nhà bếp mà người Việt xưa hay dùng. Từ đó ba người ấy được phong làm chức táo quân, trông coi và giữ lửa cho mọi gia đình, đồng thời có nhiệm vụ trông nom mọi lành giữ, phẩm hạnh của con người. 2. Cúng táo quân Táo quân hay còn gọi là táo công, là vị thần bảo vệ cuộc sống của gia đình, thường được thờ ở nơi nhà bếp cho nên còn được gọi là vua bếp. Ngày nay bàn thờ của táo quân thường đặt ở gần bếp, trên có bài vị thờ viết bằng chữ Hán. Bài vị thờ vua bếp thường được ghi vắn tắt là định phúc táo quân, nghĩa là thần định mọi sự hạnh phúc. Và các ngày như rằm, mùng 1 hay là các lễ Tết trong năm, các gia đình vẫn dừng lễ để cúng táo quân, song dịp lễ long trọng nhất dành cho táo quân chính là ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Theo tín ngưỡng cổ truyền, đây là ngày táo quân lên trời báo cáo Ngọc Hoàng Thượng Đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian. Đó là những hành vi, việc làm tốt xấu của các thành viên trong gia đình trong một năm một cách khách quan và trung thực nhất. Đại Đức Thích Giá Quyện, Nam Định cho biết, phương tiện để táo quân lên trời là cá chép vàng. Tết Hồng Kông ông táo làm to nhỏ, chay hay mặn tùy theo khả năng của mỗi gia đình, nhưng rất khoát phải có bộ nã táo quân mới. Về việc sắm sửa lễ tại tư gia, theo Đại Đức Thích Giác Nguyện, mỗi gia đình cần sắm lễ bao gồm một mâm cỗ mặn hoặc cỗ chay, đánh kẹo, trầu cau, rượu, hương thơm, hoa quả, ba bộ mũ áo, hi hài táo quân cùng với vàng nén và ba con cá chép sống để táo quân cưỡi bay lên trời. Việc sắm lễ này phải đầy đủ và chu đáo, tuy nhiên phải tránh lãng phí tiền bạc và không nhất thiết phải mua sắm nhiều lễ, đặc biệt là mua vàng mã. Mọi việc do thành tâm chứ không phải do mâm cao cỗ đầy mới tỏ lòng thành của con cháu. 3. Văn cúng táo quân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 thắp nến tâm hương kính chủ con hành tâm kính bái. Chúng con kính mời Ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật. Cú xin tôn thần ra ân xá tội cho mọi tội lỗi trong năm qua, gia chủ chúng con sai phạm. Xin tôn thần ban phúc lộc, phù hộ toàn gia chúng con. Trai gái già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong tôn thần phù hộ độ trì, Nam Mô A Di Đà Phật ba lần. Chú ý sau khi bày lễ thắp hương và khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa, để tạ lễ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao hồ sông suối để cá chở ông táo về châu trời.